Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần nhân vật truyện các bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu nhân vật đầu tiên đó là nhân vật chàng Và giống như cái phần mà chị vừa đề cập với các bạn ở đây Thì đây ạ, à, đối với nhân vật chàng và nhân vật thị thì chúng mình sẽ có bốn cái phân đoạn được không ạ? À? Còn riêng bà cụ tứ thì chúng mình sẽ có hai cái phân đoạn. Thì cái lộ trình mà chị em mình sẽ cùng đi tìm hiểu với nhau như sau. Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về nhân vật chàng sau khi chị hướng dẫn về nhân vật chàng rồi Thì sẽ có một cái phần rất đặc biệt muốn chia sẻ cùng với các bạn còn cái phần đặc biệt đó là gì thì bây giờ chị em mình cứ tìm hiểu với nhau về cái nhân vật này trước đã chúng mình nhá. Rồi, trước tiên ạ, à, nhân vật chàng Bí mật, bí mật. Nhá, bí mật. Ok. Rồi, trước tiên nhân vật chàng ạ. À. Các bạn ơi, khi mà chúng mình tìm hiểu về một nhân vật ý, thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Được không? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Số 1 Ở đây chúng mình sẽ có này Đó là phải giới thiệu chung về nhân vật trước đã Giới thiệu chung về nhân vật trước đã thì có thể thấy rằng là đây tiếp tục lại là một cái nhân vật đầu thừa đuôi thẹo của Kim Lân đây phải không ạ? Anh chàng này là một trong những cái nhân vật rất là tiêu biểu trong tác phẩm này và chúng ta có ở đây ạ, cái thứ nhất đó là về lai lịch Các em có nhớ anh này, anh ý có nguồn gốc lai lịch các kiểu như thế nào không? Rồi, anh ý là dân ngụ cư, đúng không ạ? Một cái tầng lớp rất là thấp hèn ở trong thời điểm lúc bấy giờ Và thậm chí nhá người ta còn coi đây là một cái tầng lớp dưới đáy xã hội luôn Được không ạ? À? Sống cùng mẹ già Được không ạ? À? Trong một căn nhà nhỏ úp súp ven sông Đây là ý số 1 Nhớ anh chàng nhá Chị sẽ cho xem một chút hình ảnh ạ Quên mất đấy, có chuẩn bị slide mà lại quên đấy Giải thích nhan đề cái phần này chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn đọc nhá Bởi vì chị thấy nó không quan trọng Ở đây chúng mình có này Đây, tóm tắt về uh, Tóm tắt chuyện ngắn đây Đó, ok không? Rồi, đây ạ à. À các em xem cái này chưa? Mình có một cái bộ tranh minh họa cho chuyện ngắn này Chị tìm được chị thấy cũng rất là đẹp Đây cho các bạn xem một tí nhá Đây ạ à, chúng mình có này Đó anh chàng trên đường về nhà Ui kiểu anh ấy kiểu vui tươi ấy nhở Đáng yêu không? Đấy anh chàng khi về đến nhà này Đó đáng yêu không? Anh chàng khi đẩy xe bò này À muốn ăn cơm trắng mấy giò ra đây mà đẩy xe bò với anh này Anh chàng với thị lúc ăn này một chặp bốn bát bánh đúc này <laughs> ok rồi đây ạ anh cu chàng giới thiệu à, bà, bà giới thiệu vợ với cả mẹ này đó buổi sáng hôm sau cả nhà đấy cùng dọn dẹp này đó đáng yêu chưa bữa cơm ngày đói này một uh, hoa chuối thái dối đây nồi cháo lõng bõng đây ít muối đây à, và cách mạng đẹp không chị sưu tầm được chị thấy ở đây là của tác giả Vũ thành công à? hay là công thành vũ đấy Rất là đẹp Đây hay là đây ạ à, Chúng mình có thêm một cái nữa chị cũng tìm được Của cái bộ này thì hình như gần gũi với các bạn hơn này Của họa sĩ Nguyễn Văn Nhã này Vợ nhặt này Đó thấy không Nạn đói nỗi đau ngày ấy này Uầy, tiếng con quạ này người chết này Trẻ con đến cả những cái đứa trẻ gì ạ À đến cả những cái đứa trẻ Tức là gọi là hình ảnh của sự sống ở đây mà chúng mình gì ạ? Ok không? Đây, các bạn thấy không? Đó, rồi. Tình người dắt nhau dìu dắt qua tăm tối trên đường về nhà này. Đó, trên tình yêu nuôi nấng hy vọng này. Đấy, khung cảnh xóm ngụ cư với tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết này, những cái cơn gió lạnh ngăn ngắt thổi vào, những cái đứa trẻ con đến cái mức mà chúng nó còn không muốn chơi đùa nữa bởi vì quá đói. Đúng không ạ? Hiếu động như vậy nhưng không muốn chơi đùa nữa vì quá đói. Rồi đây À thấy không Chàng này xấu xí chưa Đầu chọc lốc Mũi thì bé tí Mắt bé tí Gà gà đắm vào bóng chiều Rồi đấy người vợ nhặt này Với chiếc nón tả tơi này Đúng không ạ Rồi các bạn nhìn thấy chưa Đấy những cái người trong xóm ngụ cư này Đẹp chưa Đẹp không Đấy về đến nhà này Đấy đẩy xe bò đấy Ba cái cô ả ngồi này Nhìn thấy anh cô chàng đẩy xe Kéo xe bò thóc đây Đấy, hai người trên đường về nhà này Gặp nhau ở cổng chợ này, mẹ về này Bà cụ tứ về này, ôi một người mẹ rất là khắc khổ này Đó, thấy không ạ? Rồi buổi sáng hôm sau này Trong bữa ăn ngày đói này Đấy, rồi ờ, Việt Minh này, lá cờ đỏ sao vàng Được không? Ok không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Rất là gì ạ? Rất là đẹp luôn phải không? Rất là đẹp luôn Đây là một cái bức tranh minh họa mà từ đây thì chúng ta cũng sẽ hiểu được hơn Về những cái diễn biến xảy ra trong câu chuyện hoặc Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hình dung ra được về hình ảnh của những nhân vật ở đây cùng với chị luôn Được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Bộ tranh minh họa đấy Rồi, đây ạ, à, phần đọc hiểu ở đây chúng mình có bức tranh nạn đói thì chị đã tìm hiểu cùng với các bạn xong rồi. Chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần nhân vật luôn nha. Ở đây cụ thể là chúng mình có nhân vật chàng Ok không ạ? Thì các bạn sẽ thấy này Nói về nhân vật chàng Đây là một người đàn ông Đây ạ, à, chị có để bên này Là dân ngụ cư Rất là xấu xí và thô kệch Đợi chị chút xíu ạ Đây ạ, là dân ngụ cư Sống cùng với mẹ già trong một căn nhà nhỏ và thêm vào đấy, gia cảnh thì rất là nghèo khó. Gia cảnh nghèo khó, được không ạ? À? Thêm vào đấy chúng ta sẽ có này, ngoại hình. Ví dụ như mà nghèo nhưng mà có đẹp trai thì nó lại thành cái vấn đề em ơi ngày xưa ấy người ta bảo là người ta bảo là trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau trải qua một buổi bể ờ, trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng Nguyễn Du viết thế hồng nhan thì bạc mệnh hồng nhan thì đa chuân nhưng mà bây giờ nhá hồng nhan là bạc tỷ hồng nhan là bạc triệu nhá chứ không phải câu chuyện đơn giản giá mà nghèo nhưng mà đẹp trai được hơn tí thì nó đã không thành vấn đề nhưng mà ở đây ngoại hình thì cũng xấu xí Và thô kệch cơ Thậm chí nha Kim Lân còn bảo anh ấy là một cái sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa cơ mà Được không ạ? À? Cụ thể hóa qua cái việc đó là Thân hình thì gì ạ? À? à thân hình Thì to lớn Vập vạp Được không nào? thân hình thì to lớn vập vạp lưng thì như là lưng gấu ấy. đầu thì trọng đây ạ à. thân hình thì to lớn vập vạp lưng thì như lưng gấu đầu thì trọng mắt thì bé tí và hai con mắt thì lúc nào cũng gà gà đắm vào bóng chiều hai bên quai hàm thì bạnh ra các em hình dung ra không? Quai hàm thì bệnh ra Đấy, các em hình dung ra không ạ? À? Em hình dung ra không? Đã thêm vào đấy lại còn gì nữa? Có tật vừa đi vừa lầm bẩm Có tật vừa đi vừa lầm bẩm Và đã vậy, lúc nhiều khi nhá, kéo xe bò nhá Lại còn gì ạ? À, lại còn ngẩng mặt lên trời Ngẩng mặt lên trời Cười hình hạch các bạn ơi đáng yêu không đáng yêu vô cùng nhở cái anh này anh ấy đáng yêu vô cùng luôn ấy u là trời ngoại hình đây ví dụ như mà có có nghèo một tí đi đúng không ạ có nghèo một tí đi nhưng mà ý là đẹp đẹp một tí thì còn được à nãy em tưởng chàng có <laughs> mũi chị ạ à? <laughs> tại vì sao tại bởi vì là ấy xem tranh thì thấy đẹp quá đúng không nhưng mà không phải là như vậy vấn đề là như thế nhá cứ hết sức bình tĩnh rồi thì ở đây chúng mình có này công việc công việc thì làm nghề là kéo xe bò thuê đúng không ạ một cái công việc bấp bênh và không ổn định được không ạ và chúng ta thấy rằng là đặc điểm tính cách nhá tính cách thì lại rất là thật thà à, tốt bụng đúng mà bởi vì anh ấy được bọn trẻ con ở trong làng yêu quý lắm các em ạ à. ừ, anh ấy được bọn trẻ con ở trong làng yêu quý cực luôn anh cu chàng ấy anh ấy được bọn trẻ con ở trong làng yêu quý lắm thế nên là các bạn hãy chú ý giúp cho chị là gì hãy chú ý giúp cho chị là đây là một trong những cái nhân vật mặc dù là bên ngoài có thể là xấu xí và thô kệch thế nhưng mà chúng mình có thể nhìn thấy ở bên trong ở đây đó là cái tính cách rất là thật thà rất là tốt bụng phải không ạ chính vì thế mà những đứa trẻ con rất thích đùa với chàng khi mà anh ấy đi làm về và chúng ta có thể thấy rằng với tất cả những cái gì mà chúng mình có ở đây thì chúng ta sẽ rút ra giúp cho chị chàng thuộc tầng lớp đáy xã hội được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là ngoại hình thì xấu xỉ Đúng không? Gia cảnh thì nghèo khó Gia cảnh thì nghèo khó Được không ạ? Đã vậy công việc thì không ổn định Được không nào? Và tất cả những cái điều này bên cạnh đấy lại còn phải gánh vác cái bổn phận của một người làm con chăm sóc nuôi dưỡng một người mẹ già yếu thế thì chúng ta có thể thấy rằng hình ảnh của anh chàng chính là hình ảnh tiêu biểu cho người lao động cụ thể ở đây là gì ạ là người nông dân được không ạ là người nông dân trước cách mạng tháng 8 chú ý giúp chị nhé là người nông dân trước cách mạng tháng 8 và ở đây tất cả những cái yếu tố này đã ấn định cho nhân vật của chúng ta một số phận đó là ế vợ được không ạ? Số phận là ế vợ Ok chưa nào? Các bạn ơi, chị cũng nói luôn là cái bài này là cái bài sẽ là bài dài nhất trong tất cả những cái văn bản mà chúng mình học cứ học xong được vợ nhặt là mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất rất rất rất là nhiều luôn thật sự là như vậy nên là có thể là bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi nha chứ câu chuyện không phải là còn một tiếng đồng hồ nữa rồi một lúc sau quay trở lại gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi các em ạ thế nên là chị nghĩ là có khi là ngày hôm nay là mình chắc là sẽ chỉ học được hết vợ nhặt thôi không sao cả ngày mai chị sẽ lại dành thời gian để bù dạy tiếp cứ đến khi nào dạy hết thì thôi các bạn cứ yên tâm chứ không phải là ngày hôm nay không học xong thì không có nghĩa là chúng mình sẽ bỏ cái bài đấy các em cứ hết sức yên tâm <laughs> chị ơi cho em mới bát cơm em ăn cái em đói quá <laughs> thương thật sự luôn ấy trời ơi thương thật sự luôn đấy rồi ok nhá rồi bây giờ thì chúng mình à khổ trước sướng sau đúng rồi khổ trước sướng sau hả rồi tiêu biểu cho người lao động và chắc chắn là anh ấy sẽ ế vợ thôi đúng không nào Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là với những cái đặc điểm về ngoại hình, về tính cách như vậy thì mặc dù là anh này anh ấy có nghèo, anh ấy có xấu nhưng anh ấy cũng hoàn toàn có thể có được cái hạnh phúc mà phải không ạ? Anh ấy hoàn toàn có thể có được hạnh phúc mà. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo Đó chính là diễn biến tâm lý của nhân vật nhá Hai nhỏ Diễn biến tâm lý của nhân vật Và cụ thể ở đây chúng mình sẽ cùng với nhau có một cái bảng như sau Ok không? Đợi chị chút nha Đợi chị chút Chúng mình sẽ có bốn cái phân đoạn Trước tiên là hai lần gặp gỡ Tiếp theo là trên đường về nhà Tiếp theo là trên đường về nhà Tiếp theo là về đến nhà Và tiếp theo là buổi sáng hôm sau Ok chưa ạ? Được không nào? Nhá, nhất trí Rồi chúng mình sẽ có ở đây hai lần gặp gỡ trên đường về nhà về đến nhà và buổi sáng hôm sau thì hai cái lần gặp gỡ là cái phân đoạn mà rất ít khi hỏi thế nên chị sẽ chỉ lướt qua cái phần này thôi nhá thì hai lần gặp gỡ ở đây là cái lần thứ nhất là khi mà anh chàng kéo xe bò lên tỉnh cho liên đoàn được không ạ? Thì anh ấy mới đi qua kho thấp được không ạ? Thì mới gặp cái cô ả này và anh ấy chỉ hò một câu tầm phơ tầm phào hò câu tầm phơ tầm vào thôi chứ cũng không có ý định gì cả thì cái cô này cô ấy mới ra cô ấy đẩy xe bò cho anh này thật thì anh này anh ấy vui ở trong lòng anh ấy cười thôi thế thôi còn không có điều gì xảy ra hết lần đầu tiên là rất là bình thường ok chưa ạ không có chuyện gì xảy ra cả hết sức bình thường tiếp tục ở đây chúng mình có lần thứ hai lần thứ hai thì những cái trạng thái của anh cu chàng sẽ được truyền tải qua những cái ý đó chính là thứ nhất, chúng ta có cái cái không gian gặp gỡ bây giờ là gì ạ? Đó là không gian ở đâu? Đó là không gian ở cổng chợ quán nước. Quán nước ở đâu ạ? Quán nước ở cổng chợ tỉnh. Được không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là ở trong cái không gian này thì cái tâm trạng của anh chàng là ban đầu cực kỳ ngạc nhiên Được không ạ? À? Ban đầu cực kỳ ngạc nhiên Ngạc nhiên là vì sao? Là dương mắt nhìn không hiểu là vì sao lại có một người đàn bà ở đâu sầm sập chạy đến mắng mình như thế Và đến khi mà nhận ra rồi Đúng không ạ? À? Thì mới tuét miệng cười tức là anh ấy rất là vui vẻ cho cái điều đó đúng không ạ khi mà nhận ra rồi thì tuét miệng cười và sau đó thì anh ấy đã gì ạ à anh ấy đã thực hiện cái lời hứa thực hiện lời hứa sau khi mà ăn xong thì anh ấy đã buông một câu bông đùa và chính cái câu bông đùa này rằng là này nói đùa chứ có về với tớ Thì ra khuân hàng lên xe Rồi mình cùng về thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì nhỉ? Chỉ với một cái câu bông đùa đấy thôi Thì Thị đã về thật Và ban đầu thì anh này anh ấy cảm thấy trợn Tức là cũng có một chút cái sợ hãi Nhá Cũng có một chút cái sợ hãi xảy ra ở đây Thế nhưng mà sau đấy chúng ta có thể thấy rằng là gì nhở? chúng ta có thể thấy rằng là anh ấy nhanh chóng trôi qua cái cảm giác này và rồi anh ấy đã chấp nhận cái việc đó và đồng ý cho cô ả này về theo mình làm vợ được không ạ? À? Hãy nhớ giúp chị này Tại vì sao anh ấy lại có một cái quyết định mà chúng ta cho rằng đây là một cái quyết định hết sức là liều lĩnh đến như thế? Tại vì sao nhỉ các bạn nhỉ? Tại vì sao anh cu chàng lại có một cái quyết định mà nó liều lĩnh đến mức như vậy? À, chúng mình có thể thấy ở đây Đó chính là gì ạ? Đó chính là vì anh ấy cũng có trong mình cái khát vọng hạnh phúc Sâu thẳm ở bên trong là khát vọng hạnh phúc Và cũng là bởi anh ấy thương cho số phận Cũng là xuất phát bởi tình thương cho số phận với người đàn bà này Vậy thì ở trong hai lần gặp gỡ này Điều mà chúng mình cần phải chú ý nhiều nhất giúp cho chị Đó chính là Thứ nhất, chúng ta có cái chi tiết Đó là về cái sự hào phóng và trượng nghĩa của nhân vật Khi đã quyết định là thực hiện lời hứa Và mời người đàn bà này ăn một chặp bốn bát bánh đúc và cái thứ hai, đó là hình ảnh của một con người mang trong mình cái lòng thương dành cho những cái con người gì ạ? Dành cho những cái con người mà có những cái số phận khổ sở, khó khăn thậm chí là như mình hoặc hơn mình. Và sâu thẳm ở bên trong đó là chúng ta có được cái khát vọng hạnh phúc. Được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Khát vọng về hạnh phúc. Được không ạ? À? Sâu thẳm phía bên trong là cũng mong muốn có một mái ấm Cũng mong muốn là có một gia đình khát vọng về hạnh phúc Và chính cái điều đấy đã thúc đẩy nhá Đã thúc đẩy gì ạ? À? à, đã thúc đẩy bản thân nhân vật này thực hiện một cái hành động như vậy Ok chưa nào? Hãy chú ý giúp cho chị Thì đấy là cái ý đầu tiên chúng mình có hai lần gặp gỡ ý số 1 Ý tiếp theo Chúng ta sẽ có phân đoạn tiếp theo là trên đường về nhà chúng mình nhá Có vẻ như là trình bày như thế này thì sẽ hơi khó nhìn cho các bạn Nên là chắc là chị sẽ lại viết cái phần này một lát nữa chị sẽ trình bày lại Để có thể gửi cho các bạn cái bản này nếu mà các em cần nha Ok chưa ạ? Chị sẽ gửi lại cho các bạn cái này nếu như các bạn cần nha Được không ạ? Thì ở đây chúng mình có cái phân đoạn số 2 Đó chính là phân đoạn trên đường về nhà đây là một cái phân đoạn cũng khá là hay hỏi nhá đây là một cái phân đoạn khá là hay hỏi trên đường về nhà thì các bạn ơi trên đường về nhà chúng ta có được cái diễn biến tâm lý của nhân vật này là như thế nào nhỉ các bạn nhỉ à các bạn ấy đang kêu là đói quá bởi vì về cơ bản là chúng mình đã trải qua cùng với nhau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ 3 tiếng đồng hồ rồi chắc là phải 3 tiếng đồng hồ rồi đúng không hơn 3 tiếng chứ đúng không? 9 đến 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ Gần 3 tiếng đồng hồ <laughs> rồi Nên là các bạn ý đói cũng là điều đương nhiên thôi Nhưng mà cứ hết sức bình tĩnh Bởi vì như chị đã xác định tinh thần cho chúng mình ngay từ đầu rồi Là chúng mình sẽ học đến 1-2 giờ sáng là chuyện rất bình thường mà Đây là cái mà chị đã xác định với chúng mình ngay từ đầu rồi mà Chứ có phải đến bây giờ chị mới nói đâu Và như chị đã nói rồi là cố gắng là chị sẽ phải chi tiết với các bạn Chứ không phải là đi từng gọi là gọi là gì ạ chứ không phải là dạy là chỉ lướt lướt lướt lướt thì, thì nó chẳng giải quyết cái vấn đề gì hết nên chị rất mong là các bạn sẽ cố gắng nhá các bạn sẽ cố gắng học hết nhân vật chàng rồi chị sẽ cho các bạn nghỉ 5 phút được không tại vì là ít nhất cái mục tiêu trong buổi ngày hôm nay của chúng mình là chúng mình cứ phải học hết vợ nhặt cái đã Thế xong rồi nếu như mà muộn quá thì ngày mai chị có thể thiết kế vào buổi trưa hoặc là có thể đẩy vợ chồng A Phù vào buổi tối ngày mai Nhưng các em cứ yên tâm là chị sẽ làm hết tất cả mọi thứ cùng với các bạn Ngày hôm nay bởi vì là cái buổi đầu tiên Thế nên là gì? Thế nên là chúng ta có Chúng ta có ở đây là một cái phần hơi bị dài một chút ở cái phần đầu Hơi bị tốn thời gian một chút ở cái phần đầu Vì vừa phải hướng dẫn các bạn cách học này Vừa hướng dẫn các bạn cách định hình về việc ghi kiến thức này nhưng mà các em yên tâm là từ buổi mai mọi thứ nó sẽ nhanh hơn bởi vì chúng ta đã hiểu được cái cách học rồi đấy nên là chị muốn là các bạn sẽ chú ý là chúng ta chúng ta phải bao giờ cũng thế buổi đầu tiên thì bao giờ cũng sẽ phải mất cái thời gian để hướng dẫn các bạn về cách học hướng dẫn các bạn cách ghi bài hướng dẫn các bạn định hướng về cái việc là từng ý cho tác giả thế nào tác phẩm ra sao đấy là điều đương nhiên còn từ ngày mai cứ như thế rồi là mình sẽ làm thôi thì mọi thứ nó sẽ nhanh hơn Và chị cũng nhắc lại một lần nữa đó là gì? Đó là cái bài này là cái bài dài nhất ạ Nhá Cái bài này là cái bài dài nhất luôn á Được không? Nên là các bạn cứ hết sức bình tĩnh Nhá, các em cứ hết sức bình tĩnh Rồi, bây giờ chúng mình sẽ có nhân vật chàng trên đường về nhà nhá À, trên đường về nhà sẽ là gì nhỉ các bạn nhỉ? Trên đường về nhà của chúng mình sẽ là hạnh phúc lan tỏa. Được không? Trên đường về nhà của chúng mình à sẽ là hạnh phúc lan tỏa. Được không ạ? Ok, được không nào? Thì các bạn ơi, chị thấy ở đây là các bạn có đang à, đưa ra một vài cái gì ạ? À, chúng ta sẽ có ở đây đó chính là hạnh phúc lan tỏa đối với hành trình của chàng trên đường về nhà Và cụ thể những cái phần mà các bạn cần chú ý giúp cho chị ở đây Cụ thể như sau nhá, được không? Rồi, thì chúng mình sẽ có ở đây Nhân vật chàng của chúng mình bây giờ chỉ còn một chút tiền ở trong túi thôi Thế nhưng mà chàng đã dùng chút tiền này để làm ba việc và ba việc này cực kỳ có ý nghĩa đối với thị và đối với cả chàng nữa. Bởi vì từ cái đấy chúng ta nhận ra được gì ạ? À, chúng ta nhận ra được đó là cái tình cảm và cái sự trân trọng của chàng dành cho thị chứ không phải là gì chứ không phải là cái sự đơn thuần là tôi cứ mang cô về nhà của tôi ok chưa ạ thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá thứ nhất mua cho thị Ý số 1 Ý số 1 Mua cho thị Vài thứ đồ Đừng trong cái thúng con con Để làm của hồi môn Được không ạ? À? Mua cho thị vài thứ đồ đựng trong túi con con để làm của hồi môn Đấy là cái ý số 1 tức là cũng có một cái sự quan tâm rất là chu đáo đến với cái người phụ nữ bên cạnh mình. Ý số 2, ăn cùng một ăn cùng với nhau một bữa cơm. À được không ạ? Nhá, ăn cùng với nhau một bữa cơm. Hãy chú ý giúp cho chị. Và các bạn ơi, có một cái nữa. Đây là một cái nhu cầu có vẻ như là xa xỉ thì phải đó chính là mua một chai dầu để thắp tối Mua một chai dầu để thắp tối Có nghĩa là trong cái thời điểm lúc bấy giờ thì đúng Mua một vài thứ đựng trong cái thúng con con thì là đúng Đây là nhu cầu thực sự Ăn cùng với nhau một bữa cơm cũng là đúng Đúng không ạ? Thế nhưng mà còn cái việc mua một chai dầu để làm gì? Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Đây là một cái người đàn ông mang một cái vẻ đẹp, sự chu đáo Và đây cũng là cái sự trân trọng đối với người đàn bà vừa theo không mình Được không ạ? Đây là một cái sự trân trọng đối với người đàn bà vừa theo không mình Hãy chú ý giúp cho chị nhé Hai việc đầu tiên, việc này ạ và việc này là hai việc cần thiết nhưng cái việc cuối cùng có vẻ như đây là một cái việc xa xỉ nhưng mà chàng đã làm chàng đã làm để thể hiện cái gì ạ đây là cái sự trân trọng bởi ngày hôm nay là ngày đầu tiên chàng có vợ chàng muốn ghi nhớ cái điều này chàng muốn gì ạ thể hiện cái sự trân trọng của mình đối với người đàn bà này và đây cũng là cách đây là cái cách mà chàng không hề rẻ dúng cái hạnh phúc của chính bản thân mình bởi vì chàng luôn mong muốn rằng mình có thể đàng hoàng trong mức mình có thể đàng hoàng được vào lúc này được không ạ? Hãy chú ý giúp chị Đây là trên đường về nhà Tiếp tục chúng mình sẽ thấy nhá Khi về xóm ngụ cư khi về xóm ngụ cư thì chàng bây giờ lại có một cái tâm trạng nếu như mọi ngày đó là cái sự mệt mỏi đó là cái khuôn mặt ủ rũ thì ở đây chúng ta có một cái nét mặt phớn phở khác thường được không ạ à? chúng mình có một cái nét mặt phớn phở khác thường thậm chí nhỉ còn là sự tự đắc nữa bởi vì là hôm nay á chàng không phải đi một mình nữa mà bên cạnh chàng bây giờ là một người đàn bà mà người đàn bà ấy lại là vợ của mình nữa đúng không ạ thậm chí còn tự đắc và sau đó thì tùm tìm cười một mình tùm tìm cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh được không ạ hai mắt thì sáng lên lấp lánh đây là cái hình ảnh Chúng ta có thể nhìn vào nhân vật và chúng ta thấy như vậy Đúng không ạ? Thế còn về cái cảm xúc của nhân vật và tâm trạng của nhân vật thì sao? À, dường như là bản thân chàng bây giờ đang có một cái tình cảm rất là kỳ lạ đối với người đàn bà đi bên đối với người đàn bà đi bên được không ạ à? người đàn bà đi bên và chúng mình cũng thấy ở đây dường như là cái đói, cái chết không đáng sợ với người đàn ông này nữa. Dường như chàng đang quên đi tất cả chỉ còn lại cái tình nghĩa đối với người đàn bà đang đi bên cạnh chàng mà thôi. Và niềm hạnh phúc có thể thấy bây giờ đang là hạnh phúc. Hạnh phúc lan tỏa được không ạ? À? Hạnh phúc lan tỏa trong không gian giữa hai con người dường như là xa lạ Nhưng mà chúng ta đều cảm nhận được cái niềm hạnh phúc này Và hạnh phúc ấy bắt đầu nhen nhóm trên cái con đường mà chàng dẫn thị về nhà Và đó là cảm giác hạnh phúc là bởi vì hắn, gì ạ? À? Bởi vì hắn đã có vợ hắn đã trở nên chín chắn hơn đã trở nên gì ạ chu đáo hơn tỉ mỉ hơn trong từng cái hành động của mình dành cho người vợ mới của mình dù vẫn còn nhiều ngượng ngập và lúng túng đấy thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là gì ạ chúng ta vẫn có thể cảm nhận được đủ đầy về cái tình cảm mà người đàn ông này dành cho người đàn bà xa lạ kia và từ đó chúng ta thấy được cái vẻ đẹp trong tâm hồn của nhân vật này Được không ạ? Hãy chú ý nhá Đấy là trên đường về nhà Các em ơi, các bạn vẫn đang ghi chép bài và vẫn đang theo kịp những gì mà chị nói chứ Chị đã nói rồi, chúng mình sẽ chỉ mất buổi hôm nay để tốn nhiều thời gian cho cái phần đầu thôi còn yên tâm, từ buổi ngày mai khi mà các em đã biết được tất cả mọi thứ về cái cách ghi chép này về cái cách học về tác giả tác phẩm này về cái cách triển khai từng vấn đề thì mọi thứ nó sẽ nhanh chóng hơn rất là nhiều nên các bạn cứ yên tĩnh nhá yên tâm cứ yên tâm nhá à, buổi đầu tiên mà bao giờ cũng sẽ tốn thời gian là chuyện bình thường nên là cứ bình tĩnh thôi nhở đã nói thế rồi đã hẹn thế rồi được không ạ à? đã bảo thế rồi mà nói ngay từ đầu đây sẽ là một cái buổi rất dài mà bởi vì chị nói thật là kinh nghiệm 4 năm năm nay là năm thứ tư rồi Năm nào cũng thế, cứ đến bài vợ nhặt là cái bài mà dường như là đúng Chị luôn tính là hai bài nhưng lúc nào chị cũng phải dành riêng một buổi để nói về vợ nhặt Bởi vì nó có quá nhiều vấn đề, vấn đề là như thế nhá Rồi, bây giờ C, về đến nhà Cảm ơn các em bởi vì đã cho chị động lực khi nói rằng là chị ơi em không buồn ngủ đâu, chị đừng lo <laughs> Được, rất cảm ơn các bạn về điều này Hiện tại chị vẫn còn thấy là hơn 700, 700 bạn đang ở đây cơ mà Đúng không? Nên là phải cố gắng lên nhá À ok nhất trí nha Vẫn kịp đúng không <laughs> Hơi ố dề à <laughs> Rồi à, Đồng ý nhá Nhất trí nhất trí Bây giờ thì sẽ là về đến nhà Chúng mình sẽ chỉ còn chặng về đến nhà vào buổi sáng hôm sau nữa thôi Sau đấy thì sẽ đến với cái điều bất ngờ mà chị định giới thiệu cùng với các bạn Nhá Tiếp tục Chúng mình có về đến nhà này Cụ thể ở đây như sau Về đến nhà như thế này Ban đầu thì khi về đến nhà Chàng cảm thấy ngượng ngập Chàng cảm thấy ngượng ngập Và chua xót về cái gia cảnh gieo neo của gia đình mình Một cái căn nhà vắng teo nằm rúm gió Trên mảnh vườn mọc lồm nhồm những búi cỏ dại Và đương nhiên đây là cái thời khắc Bắt buộc là chàng phải đối mặt Được không ạ? À? Bắt buộc chàng phải đối mặt đây là điều đương nhiên ạ. À. Bởi vì là kể cả có đang hạnh phúc, đang lâng lâng trong cái hạnh phúc, đang hạnh phúc dường như đang mơn man và lan tỏa thì bây giờ cũng là cái thời khắc phải đối diện với hiện thực. Và hiện thực ở đây chính là một cái gia cảnh chua, một cái gì ạ, gia cảnh gieo neo nghèo khó. Đúng không ạ? Và lúc bấy giờ thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? À, vào đến nhà, vào đến nhà. Thì chàng có nói gì ạ? nói mấy câu xã giao thôi rất là ngượng ngập ngượng ngập là vì gì ạ ngượng ngập là vì cái gia cảnh của mình đấy dù kể cả là chàng có ngờ nghịch đến đâu đi chăng nữa Thì trong bản thân của người đàn ông này vẫn sẽ có những cái gọi là gì nhở Vẫn có những cái gọi là sĩ diện về gia cảnh của một người đàn ông Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là hắn còn cảm thấy sờ sợ cơ cứ đứng tây ngây ra giữa nhà và hắn thấy sợ sợ. Sau đó hắn cứ chạy ra, rồi lại chạy vào, mong mẹ về sớm, đúng không ạ? Mong mẹ về để có thể trình bày câu chuyện với mẹ. Và lúc bấy giờ thì bắt đầu cái cảm xúc trong nhân vật này là cái sự ngờ ngợ về những việc mình vừa xảy ra và những cái câu hỏi liên tiếp ra là hắn đã có vợ rồi ư chàng lo lắng hồi hộp chờ đón mẹ về đúng không ạ các bạn hãy chú ý giúp chị nhá và để rồi khi mẹ về đến nhà thì bây giờ chúng ta đã thấy khi về đến nhà thì chàng đã chủ động giới thiệu chủ động giới thiệu mẹ với gì ạ? À? à giới thiệu vợ với mẹ. Được không nào? Chủ động giới thiệu vợ với mẹ và lại còn đi kèm lẫn với cả cái chuyện duyên số để nói vào đây ạ. Để làm gì nhở? Để thuyết phục mẹ đồng tình Để thuyết phục mẹ đồng tình cho câu chuyện tình yêu của mình Và cũng là để tránh Đồng thời là để tránh cho người đàn bà cảm thấy bẽ bàng về gì nhở? À cảm thấy bẽ bàng vì phải theo không Khi phải theo không một người đàn ông dù mới chỉ gặp gỡ có hai lần Và có thể thấy rằng là chúng ta thấy là gì ạ? Đây là một cái hành động thể hiện gì đây là một cái hành động thể hiện được cái uh, sự tinh tế trong nhân vật này lo lắng biết suy nghĩ đúng không ạ suy nghĩ hơn rồi trưởng thành hơn rồi biết suy nghĩ cho người à, phụ nữ đó và lấy cái chuyện duyên số ra để mẹ khó có thể cướp từ cái điều này được đúng không ạ và thêm vào đấy nhá chúng ta còn thấy là chàng đã tỏ thái độ tỏ thái độ bực bội khi thấy hai người phụ nữ Đúng không ạ? Tỏ thái độ bực bội khi hai người phụ nữ khóc bởi vì là sao? Bởi vì là thấy không khí gia đình lúc đó dường như là đang trùng xuống. Vào lúc bấy giờ, chàng đã thể hiện cái vai trò của một trụ cột trong gia đình. Phải không ạ? Mặc dù nó chưa được thể hiện rõ, Thế nhưng ở đây chúng ta cũng đã nhìn thấy được cái vai trò của một trụ cột trong gia đình ở đây rồi Đó là khi mà nhìn thấy hai người phụ nữ cùng khóc ấy Thì anh đã tỏ cái thái độ là không đồng ý đâu Không bằng lòng với cái việc đấy đâu Đúng không ạ? Và sau đấy anh đã làm một cái hành động rất là dứt khoát Đó là gì nhở? Đó là đánh diêm này, đốt đèn này Tạo một cái hành động tích cực khiến cho câu chuyện chuyển sang hướng khác và cái khung cảnh lúc bấy giờ cũng có vẻ là giảm bớt đi cái sự nặng nề Đúng không ạ? Thì đây là chúng ta thấy rằng là qua cái hành trình khi mà về đến nhà Thì chúng ta đã nhìn thấy một cái nhân vật chàng không còn vô lo vô nghĩ nữa Tình yêu và khát vọng đã giúp cho bản thân của chàng trưởng thành hơn Chàng biết nghĩ cho cảm xúc của người khác này Chàng biết lo lắng cho những cái chuyện của mình này biết thưa gửi với mẹ đầu đuôi câu chuyện này biết lấy cái câu chuyện duyên số để có thể làm nhẹ đi cái việc là người đàn bà này theo không này được không ạ? À? Hãy chú ý nhé. Đây là chàng của khi về đến nhà và đặc biệt sự thay đổi rõ rệt nhất mà các bạn có thể thấy đó chính là chàng của buổi sáng hôm sau. Chàng buổi sáng hôm sau. Không thể tin nổi. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua và hiện tại vẫn còn hơn 600 bạn đang học Được đấy nhỉ Tinh thần được đấy Ok không? Tinh thần được đấy Chị đã đang cố gắng đẩy cái tốc độ nhanh hơn rồi Nên là các em cứ hết sức yên tâm Được không ạ? À? Bây giờ chúng mình sẽ còn một cái phần nữa nhá Đó là tràng của buổi sáng hôm sau Ngay bây giờ chúng mình sẽ có cụ thể như thế này <laughs> Chiến đến hơi thở cuối cùng Nghe sợ thế Thế mà chị cũng chả hiểu là tại sao những cái năm trước ấy Mà chị lại có thể thức được đến tận 2 giờ sáng à Ok, các em cứ bình tĩnh Sau phần này các em sẽ được nghỉ 5 phút nha Sau phần này các bạn sẽ được nghỉ 5 phút Bây giờ mới chỉ là có không giờ thôi Quá là đơn giản SOS cái gì mà SOS <laughs> Chị còn không SOS thì thôi Nói gần 3 tiếng đồng hồ liền còn không SOS thì thôi Các em SOS cái gì hả Được không Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này Buổi sáng hôm sau U là trời đau lưng quá Em ơi tự nhiên nó bị ao hay sao quá Em xem một chị quá Chúng mình ơi, chúng mình sẽ cùng đến buổi sáng hôm sau nhé Khi mà trải qua một đêm tân hôn hạnh phúc thì bây giờ trong chàng đã có những thay đổi lớn sau đêm tân hôn hạnh phúc được không ạ? À? Và thay đổi lớn đó là gì nhở? Chúng ta sẽ có đó là thức dậy muộn nha. Khi mà mặt trời đã lên cao bằng con sào rồi, phải không ạ? À? Thức dậy muộn. Mặt trời đã lên cao bằng con sào. Chúng ta có thể thấy rằng là gì nhở? Mọi hôm thì anh ấy còn phải dậy sớm để anh ấy đi làm Thế nhưng mà hôm nay thì anh ấy thức dậy muộn với một cái thái độ rất là thông thả, ung dung ấy. Và cái điều đấy nó rất là khác so với chàng của những cái ngày tháng trước đó. Tiếp tục này. Trong người thì cảm thấy êm ái lừng lơ như người từ trong giấc mơ đi ra. Được không ạ? À? Và chợt nhận ra xung quanh mình dường như đang thay đổi. Đó là sự thay đổi của vợ, đó là sự thay đổi của mẹ, đó là sự thay đổi của quan cảnh ngôi nhà trước đây là một cái ngôi nhà úp súp bừa bãi thì bây giờ rất là gọn gàng và tự nhiên bây giờ chàng cảm thấy yêu và gắn bó với căn nhà này đồng thời cũng thay đổi cái nhận thức trong chính nhân vật này đó là nhận ra rằng mình có bổn phận phải góp phần vào tu sửa căn nhà này được không ạ? À? Hắn cảm thấy là gì? À hắn cảm thấy gắn bó với căn nhà của hắn lạ lùng Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người Hắn thấy là mình phải có bổn phận để lo lắng cho vợ con sau này Và chính cái điều đó đã thể hiện được cái khát vọng hạnh phúc trong nhân vật này các bạn ạ à. Khát vọng hạnh phúc và rõ ràng Cùng với chàng đã đứng vững Cùng với người vợ nhặt để có thể cố gắng hiện thực hóa được cái ước mơ về một gia đình hạnh phúc của mình được không ạ? Đặc biệt trong buổi sáng hôm sau, chúng ta sẽ phải chú ý đến bữa cơm ngày đói. Đây là một trong những cái chi tiết rất là đặc biệt và cực kỳ đáng đề cập khi nói về bất cứ nhân vật nào ở trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nhé. Ở bữa cơm ngày đói, chúng ta đã thấy dường như có một con đường sống được mở ra khi mà một cái bữa cơm sơ sài không có gì cả hoa chuối thái rối, hoa chuối thái rối, niêu cháo lỏng bõng, đúng không ạ? À? Sau đó là nồi chè khoám nhưng thật ra là nồi cháo cám với cái miếng cháo cám nghẹn bứ lại ở trong miệng đã khiến cho người ta nhớ lại, đã khiến cho người ta biết được gì ạ? Người ta đã biết được và nhận thức được về cái hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại. Nguy cơ chết đói bây giờ là rất rõ Thế nhưng đúng lúc đó thì anh cu chàng đã được chính người vợ nhặt của mình nhắc nhớ về hình ảnh của Việt Minh và những người đi phá kho thóc. Việt Minh và những người đói đi phá kho thóc. Được không ạ? À? Hình ảnh của những người đói đi phá kho thóc. Và từ đây chúng ta thấy được rằng chính bởi điều này, chi tiết này đã gợi cho nhân vật chàng nhớ lại về những cái lần mà mình gặp người đoàn người đi phá kho thóc hay là những lần mà anh biết tới Việt Minh thế nhưng anh sợ và anh toàn bỏ chạy, anh toàn lẩn trốn thì bây giờ trong lòng chàng những cái cảm xúc được bộc lộ đó là sự tiếc rẻ vì tại sao những lần đấy mình lại sợ và lại bỏ trốn như vậy tiếc rẻ và ân hận được không ạ? Có thể thấy rằng với cái chi tiết này chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào con đường Được không ạ? À? Niềm tin vào con đường giải phóng cho những con người lao động Đó là cách mạng Và cái hình ảnh cuối cùng ạ à, Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng Chúng ta có thể thấy là đã xuất hiện để giống như là một cái thứ ánh sáng từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim đã xuất hiện Đúng không ạ? Thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá Có thể thấy rằng là nhân vật chàng Là nhân vật chính trong tác phẩm vợ Trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Là một con người hiền lành Giàu tình cảm, có trách nhiệm, lòng tự trọng Và ẩn sâu bên trong anh Tôi sẽ nói đến đó là khát vọng hạnh phúc được không ạ? À? Và chính cái khát vọng hạnh phúc đó đã giúp cho chàng có được những cái gì nhở? Đã khiến cho chàng có được những cái sự thay đổi trong tình cảm của mình từ khi một cái lời bông đùa và để rồi có vợ. Anh ấy mang trong mình những cái vẻ đẹp của con người lao động Việt Nam trước cách mạng trong cái đói, cái chết cận kề, thế nhưng vẫn tiếp tục hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp và đương nhiên với cái căn cốt khỏe mạnh thì chúng mình sẽ tin tưởng vào một điều rằng anh chàng, anh ấy sẽ trở thành một người trực tiếp tham gia vào cái việc đó là đòi lại tự do, ấm no và hạnh phúc cho chính bản thân của mình với việc gắn bó với cách mạng. Ok không ạ? Chúng mình ơi, thì đấy là về nhân vật chàng nhá u là trời dài quá rồi dài quá tham lam quá có lẽ là từ ờ, có lẽ là từ ngày mai chị phải cắt bớt một số ý đi chứ nói nhiều này rồi đến lúc thì gọi là học không biết bao giờ mới xong <laughs> gọi là học không biết bao giờ mới xong chúng mình ơi chúng mình còn có tài liệu chi tiết nha và các em có thể dựa vào cái lời giảng của chị để các bạn học chi tiết lại những cái phần thông tin trong tác phẩm nữa nhá